À, chào anh em ha à, hôm nay mình à, mình mình à, mở hộp một cái món đồ chơi cho con xe của mình thì à, cái này nó tình cờ thôi hôm trước mình có thấy trên diễn đàn đồ Ducati Scrambler có có anh em đang bán một cái bộ boost uh, nhưng mà mình thì mình không hiểu cái chức năng của cái cái món đó để làm cái gì thì sau một hồi trao đổi thì à, bạn này có giải thích cho mình cái chức năng của nó thì mình thấy cũng khá thú vị và cũng hứng thú mình có lên nhà sản xuất mình à, mình xem thử mình à, mình tìm hiểu à, thì à, sau đó thì mình đặt hàng trực tiếp trên website của hãng luôn thì ờ, tuần rồi thì mình đã nhận được hàng rồi bên nay mình cũng hiểu sao là là là gửi từ nước ngoài mà nhanh quá từ Đan Mạch luôn mà về Việt Nam mình đâu có chưa tới 5 ngày à, thì dĩ nhiên là không phải là mấy món này bạn có thể lên Google để ờ, thấy cái website của ờ, hãng này ha hàng chính hãng còn nguyên siêu luôn thì ờ, cái này thì mình cũng nói sơ qua mình có tìm hiểu cái manual service của hãng thì đối với Scrambler thì nó có hai version một version là từ 216 trở về trước và một version là từ 2017 đến 2020 ha nếu như mà anh em nào định lắp thì nhớ lưu ý kỹ à, chắc nó khác cái dắt cắm thôi thì à, theo quảng cáo của hãng thì cái này rất là dễ lắp đặt chỉ à, mất tầm 10 phút thôi đây là cái tính năng thì năm cái tính năng thì à, được nhà sản xuất quảng cáo là sẽ làm cho chiếc xe mình nó tốt hơn thì ờ, mình tạm dịch nha tạm dịch cái tiếng Anh này ra thì theo nhà sản xuất cho biết á, thì nó sẽ làm tăng và mượt hơn cái cái phản hồi ga cái phản hồi ga mình ờ, khi mình ờ, vặn ga hai hai thòng ga đó thì nó sẽ phản nó sẽ đáp ứng nhanh hơn và nó mượt hơn tính ờ, năng thứ hai là như tăng tốc nó nhanh hơn và và cái thứ ba là nó nó loại bỏ đi cái cái cái cái cái ừ, cái, cái giật ờ, giật cục của máy khi mà ở vòng tua thấp chạy vòng tua thấp thì các bạn mà chạy Ducati biết rồi thường cái map zin của mình thì vòng tua thấp thì máy nó giật dữ lắm ai mà đi 899 ờ, rồi thấy nó giật ghê lắm nó không có mượt thì à, gắn cái này vào thì nó sẽ nó sẽ giảm được cái hiện tượng đó cái thứ ừ, tư đó là à, nó làm mạnh hơn về cái cái cái à, khả năng đáp ứng nó nó ổn định hơn về cái gan ti á à, có nghĩa là theo mình tìm hiểu thì à, cái con này nó có cái à, cảm biến khí nạp à, gắn ngoài à, cái này là cái này cái là riêng của cái bộ này còn xe có cảm biến khí nạp mà riêng rồi nhưng mà riêng cái bộ này nó nó có thêm thì cái này thì sẽ được lắp bên ra bên ngoài để nó lấy các thông số về nhiệt độ môi trường xung quanh áp suất không khí vân vân ừ, để nó đưa vào đây làm thông số tính toán cái bộ boost này và nó điều chỉnh lượng ga và lượng à, lượng xăng và lượng gió vào cái buồng đốt để để nó nó đáp ứng tốt hơn cái cái theo tình hình môi trường xung quanh còn Mapzin thì nó theo nhà sản xuất thì à, thì nó chỉ đáp ứng cho một vài cái môi trường nó nhà sản xuất đã đã chạy thử thôi còn Việt Nam thì nó nó lại là một cái dạng môi trường khác cho nên Mapzin chạy cho bên môi trường Việt Nam thì nó nó nó không hiệu quả lắm bởi vì nó fix cái tỷ lệ săn gió rồi còn cái này nó sẽ tùy theo cái môi trường mà nó sẽ điều chỉnh lại cái cái tỷ lệ săn gió ha. Thì mình gấp vào thôi à, cái này nó cũng giống như cái bộ map mà mình phải đi map um, riêng như BC5 này kia nhưng mà BC5 với lại những cái những cái bộ tương tự thì à, nó khi mà ta chạy à, chạy dyno thì người ta set fix luôn còn cái này thì nó tùy theo môi trường nó do cái này để điều khiển đó, là cái tính năng thứ hai là nó giảm cái à, backfire dạng dạng như backfire à, ở bô ống xả khi mà mà mình mình dùng số mà thắng máy ha mình mình thắng máy để máy nó chạy nó thắng nó ghi lại thì nó nó giảm cái cái hiện tượng đó rồi giờ thì à, mình cũng mở cái hộp này ra ha còn nguyên siêu mình cắt siêu À, ừ, cái hộp người ta đóng hộp đẹp lắm à, nhìn cái hình à, thì thiết bị nó có chút xíu à, mà cái hộp thì à, ta làm rất là to và đóng gói rất là cẩn thận nhìn nó chuyên nghiệp lắm đó thì cái bộ này nó chỉ có như vậy thôi à, nó gồm ba cái cổng tín hiệu à, một cái cảm biến ngoài À, một cái nối vào cái đường gió và một cái nối vào cái đường xăng thì à, ngoài ra thì nó còn mấy cái linh tinh khác cái móc chìa khóa đề can dán quảng cáo và và người ta cho luôn một cái khăn đa năng một cái khăn đa năng à, để đi đi chơi á nhìn rất là trân trọng ha còn lại là tài liệu hướng dẫn lắp đặt mấy cái quảng cáo linh tinh khác à, trong này thì à, người ta có kèm theo một cái bảng thông số à, cái biểu đồ người ta à, thể hiện những cái thông số để người ta chuyển đổi các cái thông số từ vận tốc vùng tua máy à, áp suất không khí nhiệt độ vân vân để người ta chuyển sang những cái à, bộ xử lý để người ta tính toán cái đường vào và đường ra cho tín hiệu cho xăng và gió đó thì à, đọc cũng không hiểu gì hết rồi chuyển qua mình coi cái à, cái tài liệu hướng dẫn đó thì à, đây là cái hướng dẫn đến cách lắp đặt thì người ta trong này người ta hướng dẫn rõ ràng lắm thì sau khi sau khi tháo cái tháo hờ cái bình xăng nó ra thì không cần anh em không cần tháo ờ, ra luôn đâu đủ để có cái không gian mình thò lòn cái tay vào làm là được đó thì cái ờ, người ta chỉ là cái mình phải lắp vào ngay chỗ cái cảm biến khí nạp đây là cái ờ, vị trí mà à, của cảm biến khí nạp đó, thì khi mình tháo cái dắt à, cảm biến khí nạp ra thì nó có một đầu đực và đầu cái ha thì à, mình tháo cái đầu đực ra thì nó nằm như vậy à, cái đầu cái thì người ta bắt trên cái à, hộp mà um, lọc gió đó thì cái này cũng đấu cũng dễ không không sợ lộn đâu sau khi lắp xong thì nó như thế này rồi mình sẽ cố định bằng dây rút sau ha đó, thì nó ta làm vừa vặn hết trơn rồi mình cứ lắp vào đây không có thể nào mà lộn dắt được thì bây giờ mình à, đi cái dây à, cảm biến à, khí nạp của cái bộ phụ kiện này mình đi theo cái đường dây zin đi quanh đây và mình để lắp vào vị trí dưới cái đường đèn lái để đảm bảo được cái à, vị trí hay là gió nạp vào nó rất là mát không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ của máy và các vấn đề từ trường cái vị trí mình sẽ chọn nó đây và mình à, sẽ cố định bằng dây rút đi theo cái cái đường ống dẫn dầu vào à, cái à, heo thắng của nó rồi mình sẽ test thử nổ máy là thành công nha rồi thành công rồi rồi để mà mình có thời gian ấy, mình sẽ chạy một vòng để mình đánh giá con này sau nha rồi cảm ơn anh em